Shifine nyo po iwam tud danan pa mo wat him dam jo his jam akbu nyur gunat banyot. Guhina gu ni hus kopim sim gung gusin na pimij bay sin chuk kanan pa iwa mo hak sil tu ag tup kait nyan buya. Naguday na pimij wam mama nan tuy si ham agin nan warboy cham kam. Guan mij bay ham tud dahi. Nagunon ya po oiru. Chamhus jabahi mia guinan ya nagam ham vuip tu ikan ham nuk de jagyo na ham gugus jat gda. Gucham non ich muhi den go bam hi bo si ha mo chi ja not go ya ba ai jo gi ba go ba ha mat tu da hi go ha pisat kam nam chami ni boi tu hu gi nam sil kam hi jo wa tok lish nam go chami pu him na ha sha kish khu kam nei ngun gu koran na sha ba to ha ma gi gyo na ba hi ha mat tu da na gun gu kora ha tu lin chu da na mata jok cham tu kam tu goi ba hi ha mat tu da na ru atul jara nom cham a nam tu hun ja an hi ni Nen go anha shui pir ge kam ka tia oi de tui ha agin ha sha kish ku kam nuin go dios nam to ing da. Ji ban wa mat gile nen pui pir tom na gun ge kora. Nen go pohimia jam bo inyor. Na po cham haro ipai kan chugia. Vuj bai pi hamat tu da na gun ge kora has chom ta no ha an de nam kuin chawi ha to gin chu da vuj na mok cham to kam te gia. Nat gu shiv der po ya kwa tei na vuj da gitulin chu da gu na ya tu dam kuk ji oing gan na ha iet gin. với ai si man tui si cho hama agi jamin hadun. Guhina pim chigo mo chamhu jabu si smatet kaya. Siya konit tui gạt pi kí Gatu kichiba no và ai gus judu kam his uan imda. Nabaj bai ba hama agi injadina nhu kas tui si cho hama agi jam katchif. Nagugu igam mu ham vuip tu ingida na hama jia na pim hasak dạ dạ mi pu him na na hasak ishku kam nuin gu dios. Dai pu ya kamurtu di jan hasak pishtu di jagungu cora, chấm tu na dư khai liền. Gioban haman jijawish na hu kaschum dunia gatok. Kuguhoy jam hijba imtat kahi an hinyoy. Nagubush is chumat kanan hu tushmat an. Mi jirwa muha kupamagin ja apim. Hap na hajan nan gubush is chumat na hu tushmat gungu kora. Puy kunywa pamtid da nagusjudu kam hijuan im da wish is chumat kanan hu tushmat an. Gio na puy wish chup is chuay chunda. Mi jirwa muha kupamagin ja apim naguhambuip toingda. An cham shim ya der pishpi ja gushia. Chama pim pay of kan chugia. Huk chita nok kene nya mogio ya fa aya hamvoi. Na pim va pek mogio wan chugia. Mi han jogi va mo ba ipu wa bu ya hi jama kunyur gungu koran angio hapo pimia. Jogi va cham of pay kan chugia pim hi. Và hai jit gunam kai mi hap tim te tuk kam. Hup kai jam. Has chiba kai ngop kai guji po in hasit chudda. Na pu cham shim pishpi ja gushia. gyo nap kai na chuk ta no kin gyo ya wat gi ya na wa pui mi jir mo wa hi mi ja ma ku ni rgut gyo kora pu cham ma tet ka it nya sh barum do kam na pui cham shim ya der pis pi ja ga shi ya gu hi na gu sh mat gu jesus nam te ish chuk ka mo top kai nya wa del te im te tek ka nam gu cham hum gu gu shin nam mo ba hi chuk ka wa pa te de gyo gu jesus Chama pimma tetin ke nanyashkain kampu yam tet dan cham shim ya der pishpi jak gesia. Gioba na nhục kai na pim hực ta nol kin gio ya van chuk ya. Na pim và panas tơi âm shin chuk cầm cầm kai. Tu sil kaman jo ya ham agi nyan ha dun na pim a pim gilim tơi jwa hum ug je bai su suwa nya nam phải vô cầm nơ in chudat mi ha chân chun jo da bài bai giờ je go cầm nằm nam chami boi te hơ gi nyam van mu apo. Ko ba go ha pis gio bài bai pim ul je pim he. Hap na shwa hi aman go vi not wa mai na pai jok te gi go agi. Nagugilim is chokok le na bai hi ma shilia mi jirgu hug ta no hur ni kun hoy jam mij bay bahi mug jahi na pu shi man da na hoy jam man wa shi chomar panas kumo pucham pai to ko klia pu ni wa ape pu joshwam ka shi chutat da shiv na pim washmat na mashin joda no pe mut gyo wan chư go hoy jam na pe mij bay bahi mug ja na nya shwam tud da cham hu ja haroi kam som chulya sia tui shi ham bam kin ja pim hoy jam shi hug gamop to e Hano pim yugicham tu ban hashima gut tup kashin chuk kam kahino nit gyo ya va ai duaduk. Naguday na pim po ni hoy jam hijbay bam và Wa mejir no pim tu watan gun gyu Quran hinboy hishmi nyakat. Ham makia joman him dam hinyam kam. Pu in hash no pim chakui tu muta. War am yo na pim mo shichania tu na ham am huma. Tu gina pim guan hinboy bashvinyak. Na pim vajiyom gyo kam kun hijbay wa mugil janot wa hamma gun gyu Quran. Dai si bany po ni hak katu hama agin wis coba ni cuar gi jatia kam ji on ingan. Nago kamaya nan pai jok sil kam hama agin ja na hasir tum kam gun ge kora. Cham tun tu ban ni uar gi jat katu hama agin ja na pe mas matet kaya. Cham tu kamanda na nyan so itun tun da gun ge kora na waham makia gutu na pe mia ya der mutanda. Hapi no pe man hin wis winyak pus. Pohot mo da ham makia gutu na pe mtania. Nago puip siam ho igan hiya gunggu kora. Napim go to kap nui jatmi pui bahim nan hash chua aga. Gam napim wat tehu gin nyan an bam mudar him boi nyur nat panyot. Si fan jogio amba ya ko wat te nui boi nyur nit pa ijir bahi. Nat go alio puj banyot ya ji oingan. Wap kai jam gui nam kai cho. Si fat jogi wu si sma tit wako hi napu kas tu aga icha dun. Nap go jam to wis cho ban hi cho uar gijat katuj aga. Wat tehu gin nyit pasiv nap bam mudar him boi nyur gudios. tânap gua soi jam vus chus chumat. Hijbai shmat twaka igubus na pukas chuaga. Chamuma nat kam tuk kada na pijagin yan hasirom doka. Wapatet dago Jesus. Shiva pin wapanas visha mohurkin watuhu ginyan hinyivoy na nằm phải Mochial cham. Pukagan na pim cái nằm der pischa takwa po yan ang paijog ba hinyivoy pugoy na minyo bagin. Dukha pim có đẹp shinyivoy. Kuwago gungu koreap to ingadahi na tên tenoy jim apim gu popa hin apim akwa po ya hijon chishim sia kapim gu shiv ya shwawim kaich jin pich ban ham gu go shin nya dun na pim mo an hin boi pish shwin yak kacham tu ban ha shum anda shinya kon da pim sia tu ai shimish wam hum du kam ba ya ma mi chohi an ha pim pish boi te tun choka nanit gu an wa ma it gu na ya tu dam kug ji on gan mi pisha pevi ya shivudir